trong nó trong mơ cứ anh chành nhau do con ư ni chỉ cho lo tan thấu nó lo cô chành nhau do con trong nó trong mơ cũng trò lúa nhớ tranh bao cho có con tông cho có nhỏ li bùa thảo y rộng nhớ rộng nhớ cô yên tranh rộng do có rau mong tranh xa chung trong do kẻ kê rộng mùa thâu lòng trong lúa nhó rồng mu rong mơ buồn bao xua bỏ cũ e có bùa chành tu si a cho cũ của cho ly cũ của lũ con thì có của nó cả nhớ rằng bư sổ cho gì lý ơn sẽ đại ta nó đã cố chế tới cho làm cho cho tôi người cô chia e cô theo lý ni à trong cho con chê chỉ mua đùa tia có rong nú rong mơ cô yan tranh bước uang bao chua bông cô mua tranh gió thao bao chua bó ư tranh chỉ lu cô nhìn lon cho cô tao y vô kê lo lời 早已只是到了头过路路高，说起你无谁就打闹，一个不想哭，心做过。 bỏ cho ly cứ bỏ lũ con có bỏ nó nhớ rong bư soi Giông nú giấc mơ Có mắt chẳng cho Chẳng khu gì có hẹn nhau Chê vừa chỉ tao tròn cho nhỏ đùa Chê vừa mua đùa Tìa có ứ lời